cái, cái vụ việc vừa qua xảy ra vậy anh Di vui hay buồn cái nơi vui buồn còn khỉ gì đâu thay đổi được chứ đâu vui buồn chấp nhận thôi chứ vui buồn cái gì mà nói câu khốn nạn á xin lỗi bạn mà nói câu khốn nạn chứ không phải tôi khốn nạn nha thì bây giờ dịch nó kéo dài vậy đóng cửa vậy thì có mấy thằng phá sản đối thủ của nó chết cũng đỡ cái đó nói câu khốn nạn còn á thì nếu mà từ cái câu khốn nạn đó bạn suy ra ờ à, thì nó là gì thảm họa của người này là cơ hội người kia <laughs> thảm họa người này là cơ hội người kia chứ làm sao nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ ích kỷ cái đó là cái suy nghĩ ích kỷ các bạn mình không nên có suy nghĩ đó trong làm ăn chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh duy nguyễn thì hôm nay sẽ nói về một cái câu chuyện đã cũ mà rất là nhiều à, bạn cũng khá là quan tâm à, đó là những nỗi đau nào thì cũng qua đi và trong ngành gym thì nó chịu một sự thiệt thòi khá là lớn trong bức tranh kinh tế của năm ngoái cũng như là đầu năm nay vậy thì các bạn à, sẽ đặt ra câu hỏi là ngành gì bị ảnh hưởng cái gì và bản thân anh Di Nguyễn cũng như công ty BBT có bị ảnh hưởng gì hay không à, mình chỉ nói với bạn câu thôi à, lỗ sặc máu lỗ sặc máu luôn mà lỗ mà tưởng chừng như là không thể tồn tại đó vậy thì các bạn hỏi rằng anh Duy á thì bây giờ anh mặt bằng không thuê lỗ cái gì nói gì sao được bạn báo tên nói vậy được thì tôi sẽ phân tích những cái thiệt hại lớn dành cho ngành gym bạn phải hiểu á cái bức tranh gym á là cái bức tranh nó kinh doanh nó vô lý lắm tại cái mặt bằng để mà mở gym rất là mắc thí dụ như cũng cái mặt bằng đó người ta sẽ mở nhà hàng khách sạn à, bán cô đâm hay là bán thuốc tây bạn hiểu chưa tức là cái bức tranh kinh tế đó nó sẽ lợi ích hơn chứ trong một cái khoảng không gian nhỏ chừng trăm mét vuông tôi mở bán cô đâm đi tôi lời hơn còn bạn muốn mở gym á, phải là 300 mét vuông 400 mét vuông 500 mét vuông và nhiều hơn nữa thì một cái mét vuông á nó sẽ tương ứng một giá tiền thuê hay nói khác á, là cái mặt bằng gym thuê sẽ mắc một mặt bằng khác đúng không để đầu tư gym nhưng mà bây giờ gym không kinh doanh được tôi chưa nói về bản chất nghề nghiệp đó gym không kinh doanh được thì bạn phải vẫn vẫn phải trả tiền mặt bằng tại vì sao chỉ có cái những cái công văn là ừ ngành gym tạm thời đóng cửa không có cái công văn đi kèm là ừ thằng chủ nhà phải bớt tiền nó sẽ xảy ra một sự tranh chấp tranh chấp thì ngành nào cũng có thôi nhưng mà ý tôi nói đó cái ngành gym á là cái phòng gym nó sẽ bị nhiều hơn nó bây giờ chủ nhà thuê mặt bằng tháng trăm triệu ví dụ thôi bây giờ nó đâu có thể nào mà thôi giờ mày đóng cửa mày khỏi trả tiền tao wow. không có bây giờ nó sẽ xảy ra ừ giữa thằng chủ và thằng thuê thương lượng nhau mức nào thằng chủ nó không bớt làm gì nó bạn dám dọn đi không đó nên nó sẽ xảy ra kẹt mà bởi một số thương hiệu gym người ta không có xoay được vốn người ta phải chấp nhận phá sản hoặc là ta chấp nhận giảm này giảm kia sau đó người ta cầm tiền của những người á đóng gói tập năm hai năm ba năm người ta dông luôn người ta dông luôn cái chuyện đó là chuyện nói chung là bằng cùng sẽ đầu tặc rồi các bạn rồi tiếp theo giờ quay lại bài toán bbt có bị ảnh hưởng hay không vậy thì bài toán bbt sẽ không làm bằng đúng không đúng không không là mặt bằng là các bạn hiểu không là mặt bằng thôi chứ làm gì có chuyện mà khi mà ừ, ừ, kinh tế người ta nói là không mặt bằng là gì kinh tế tất cả nào mặt bằng hết á ngay cả lên mạc cũng mặt bằng của lên mạc ngay cả khách sạn win ừ, win gì win win win gì mà ờ, win gì mà mấy sao đó rồi xong rồi khách sạn mường thanh hay gì tất cả đều là mặt bằng hết bạn phải bỏ ra một cái lượng tiền bạn thuê mặt bằng vậy thì bốn cái mặt bằng của bbt đó thì ờ, nói chung là tầm 600 ờ, triệu hả sếp 600, 600 triệu hả không có tính rẻ được làm sao mà 600 triệu được em 600 triệu á, là với cái điều kiện là cái thứ nhất á, là cái vị thế nó khác và cái mặt bằng của em mặt bằng chống la chống lóc không có cái gì hết trơn á trời á mặt bằng này làm gì có cửa làm gì có cửa mà mà 150 triệu không bao giờ có giá đó đâu con never giá đó không bao giờ có nên á phí mặt bằng của BBT phải là tỷ ngoài phải làm tỷ ngoài không thể nào mà tụi em nói bố bằng này mà sao chịu tao không chịu mà không ai chịu hết á sao chịu được hai ngàn mét vuông đổ đồng ra trên dưới bỏ sân bãi gọi hai ngàn mét vuông mà, mà nghĩ mấy mặt bằng khác nó thuê kìa đâu có được nhiều đâu mà vẫn là hả hai ba trăm là chuyện bình thường nên bạn phải tính cái tiền lỗ nó vô cái đó là buộc lỗ thí dụ như công ty BBT sở, trụ sở Bình Tân thì nó còn kinh doanh về súp thì cái đó là cái như hai mảng nó gọi là nó ấy ấy đi thì cái khấu hao cho thằng phòng game nó ít hơn những chỗ khác nhưng mà vẫn phải tính lỗ chứ cái lỗ đó là cái lỗ trước mắt cái lỗ nhìn thấy được của chủ đầu tư đó là lỗ lỗ của ngành gym còn bbt nó còn lỗ ngành súp nữa nó không lỗ ngành gym tại bạn thân ngạc nhiên giờ thôi ờ, ủa vậy thì ờ, anh di nói vậy anh di rên quá em thấy súp anh bán ông mầm lỗ gì đó là cái mày thấy còn cái mày không thấy luôn chi đúng không bây giờ này đóng cửa nổi không thành phố hồ chí minh là một cái đô thị mà ngành gym nó trên 50 trăm thêm cả nước luôn cộng cả nước luôn trên 50 trăm chắc rồi mà đóng cửa nguyên thành phố này thì gymer nó tập cái gì nó không có đi tập được không đi tập được thì sao nó mua điều quạt cao ông ơi <laughs> nó mua điều quạt cao nó mua trao quạt cao nó chỉ mua được cái boss quạt cao thôi hợp lý không thì cái mảng cái tôi lỗ nữa tính vô tính vô ông nội đó là lỗ của chủ đầu tư rồi chưa kể về mặt lao động nữa chị ông phòng game đóng cửa mấy ngày nào nghỉ thôi tao về quê luôn xong về quê lấy chồng lấy vợ gì đó làm mướn làm ờ, làm ruộng gì dưới nó nghỉ luôn nó dưới nó không lên nữa thì nhân sự BBT nó bị thiếu hụt là về ừ có thể là sale rồi lễ tân hay là uh, ờ, BT gì đó nó bị thiếu hụt đó đó là nói về trên góc độ của chủ đầu tư nói trên góc độ chủ đầu tư nha các bạn bây giờ mình nói trên góc độ của một tập gym nè bây giờ phòng gym mà đóng cửa kiểu này thì nó không tập được đúng không cái này mình không rên mà nói là quan điểm mình là không rên có chơi có chịu không rên gì cả đối thủ đúng như tôi thôi à thấy không đối thủ đúng như tôi thôi tôi không rên nha này là phân tích cho bạn thấy thôi thì gamer nó không tập được nó không tập được thì nó nhà làm thì nó có thể thằng tập chơi chơi chút đỉnh abc thì mày không tập được chắc chắn là mày mày nhớ tạ mày ghiền tạ mà nói thiệt trắng ra luôn mày lên mở rồi đó con xuống cơ mà lên mở thì xuống cơ lên mở vậy á thì nó quay về phòng gym nó phải tốn một khoảng thời gian khá là lâu để nó lấy lại phong độ ngày trước đúng chưa nó nó, nó là sự cái cái mảng thiệt hại của un gymer nó là như vậy đó đâu đâu đâu đâu, đâu đơn giản mà nó ở ờ, ừ, gymer không tập thôi ở nhà mà chưa kể lúc này á thành cái phí tập gym có chỗ nó sẽ nó sẽ trừ cho bạn có chỗ nó nó cưa nó tùm lum kiểu hết tôi chả biết nữa nhưng mà ở bbt là trừ mấy chỗ khác sao tôi không biết cái đó nói cho nó rõ nha các bạn thì nó ảnh hưởng tới Zimmer rất là nhiều về mặt sức khỏe cũng như mặt thời gian để mà gọi là là là là là là là, là, là, là thu hồi thu hồi là cái bóc dáng đã, đã, đã, đã có của mình trước đây rồi nói tới góc độ nhân viên nhân viên ngành gym nãy nói gì góc độ uh, chủ đầu tư góc độ khách hàng về tới góc độ nhân viên nhân viên làm con khỉ có lương nhân viên là chết ngát nhân viên ngành game treo treo mỏ nhân viên khối văn phòng có tiền nhân viên ngành game có làm mới có ăn nhân viên ngành game là toan từ bt cho tới sale cho tới lễ tân cho tới uh, bảo vệ trong phòng giao đóng cửa là nguyên cái đám nhân viên nó nghỉ hết nghỉ hết tiền tháng đó là chắc chắn là mày chết ngắt rồi là không có tiền cái đó phải chịu bạn đâu phải nào bắt chủ đầu tư trả tiền ờ, các bạn sẽ có bạn sẽ lý luận ờ thôi nó nghĩ tại ờ, dịch đâu phải tại ờ, nó muốn nghỉ đâu thôi chủ đầu tư trả tiền cho nó đi rồi hỏi bạn chủ đầu tư lấy tiền đâu trả chủ đầu tư đi mượn nợ trả tiền này nên cái cái khối nhân sự ngành game cũng khá là đau thương và khá là tội nghiệp trong khoảng thời gian vừa qua nên tụi nó rất là muốn đi làm tụi nó muốn đi làm nên chi để ăn lương căn bản nhưng mà chủ đầu tư đâu ngu cái đó mình nói thẳng luôn mà chủ đầu tư nó ngu thôi mà dẹp mẹ nhà luôn đi đó ờ. thấy không ví dụ như bây giờ sale á thì bây giờ làm game nó lương căn bản cho có quay hồng mà giờ á, nó nghỉ thì nó, mình mình thì chủ đầu tư khỏi trả mà nó đi làm á thì nó không có quay hồng nó vẫn ăn lương căn bản mà ăn lương căn bản nó không mang doanh thu gì cho công ty công ty đói chết rồi <laughs> nó cái này nó thật sự bạn nói tôi rất là tội nghiệp em mình gym rất là tội nghiệp em ngành gym luôn em ngành gym thì cú này hơi bị đau mấy ngành khác không đỡ nhưng mà ngành gym nó có nhân đặc thù thiên rồi quay về lại vấn đề bbt chỗ vậy bbt giờ Ờ, cái cái vụ việc vừa qua xảy ra vậy anh Di vui hay buồn cái nó vui buồn còn khỉ gì đâu thay đổi được chứ đâu vui buồn chấp nhận thôi chứ vui buồn gì vậy thì cái khái niệm vui buồn đây làm sao tức là thật xa thì ờ, mà nói một câu khốn nạn á xin lỗi bạn mà nói một câu khốn nạn chứ không phải tôi khốn nạn nha thì bây giờ dịch nó kéo dài vậy đóng cửa vậy thì có mấy thằng phá sản đối thủ mà nó chết cũng đỡ cái đó nói một câu khốn nạn còn á thì nếu mà anh từ cái câu khốn nạn đó bạn suy ra ờ à, thì nó là gì thảm họa của người này là cơ hội người kia <laughs> thảm họa người này là cơ hội người kia chứ làm sao nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ ích kỷ cái đó là cái suy nghĩ ích kỷ các bạn mình không nên có suy nghĩ đó trong làm ăn mình suy nghĩ trong làm ăn đó là mình là cái ngành của mình nó phải mạnh giống như thằng khứa này nó làm xe vinfast quảng cáo của nó luôn Đâu, tối ngày nó bú vô vinfast không đó thì bây giờ người ta nói về VinFast sao kệ mẹ người ta nhưng mà bản thân nó muốn VinFast bán được nhiều xe để chi để vô nhà nó đổ để chi để vô nhà nó sửa sơn đồ này nọ kia dán đề can đồ nên một cái môi trường kinh tế là cái cộng đồng nó phải mạnh và ngành gym vậy cộng đồng gym nó mạnh thì tất cả mọi người đều có chén cơm đầy còn bây giờ mình suy nghĩ ích kỷ á mình nói thôi mày chết kìa bà nội mày tao đâu cần chết đâu đâu được nó chết nó kéo theo một đống hệ lụy khác đó nó chết thì nó kéo thằng đóng hệ người khác dẫn tới ừ người ta đang nợ phòng tập nó này nọ này kia abc đồ xong rồi dẫn tới bức tranh xã hội ừ nói rồi gamer đấu đá nhau này nọ lừa tiền nhau hùng rủ tơ rủ hùng tiền này nọ giờ cướp cổ phần abc đồ nó tạo ra một sự bôi bác người khác thì nhìn vô mình game người ta đánh giá không có cao nên người ta nhắc tới game mà thôi con mà được tập game ngành đó ghê lắm đâu được đúng không đó nên cái ngành của mình phải làm cho nó mạnh thì mọi người có chén cơm đầy anh nói lại lần nữa chứ không phải còn cái chuyện mà kinh doanh thì có đít và có đát có thằng này có thằng kia nó <laughs> có thằng này có thằng kia có thằng bố láo có thằng sao xạo nó dụ người ta rồi này nọ ta đóng tiền gói lâu rồi xong rồi bán phòng nó nhượng phòng đi rồi xong rồi tự lưu học me hết rồi xong rồi bt không được đào tạo không có qua th là academy đồ dạy công lưng gãy cổ đồ các kiểu đồ xong rồi từ, từ cũng tầm bậy tầm bạ luôn nên nói chung năm vừa rồi là một cái cú sốc chung ngành dịch vụ nhưng mà có một cái khốn nạn nhất là mấy mỹ đế mấy mỹ đế bên nước đó, nó nó nó toan tới nơi rồi các bạn nhưng mà bên mình đó, nó ép trên số nó ép trên số bbt ghê lắm nha nó thôi mày ép mày ép tao nghỉ luôn á tao nói thiệt mày bố láo vừa thôi đang dịch covid này nọ phòng game đóng cửa lóc đó cho mày ép ép gì nó thôi tao ép đường nào đỡ đường đó <laughs> má chơi vậy đó nó cũng toàn rồi nó tao ép đường nào tao đỡ đường đó nó không được thôi làm gì căng ừ. nó này mà sao thấy á là cái dịch này á nếu mà nói về riêng của BBT nó ảnh hưởng rất là nhiều còn mấy ngành gym khác là chút thiếu thôi tức là mấy phòng gym khác nó chỉ góp gọi ở mảng gym nó bị chữa ghê đâu đúng không nhưng mà duy á là còn bị với bản súp bây giờ container nó kẹt lên đên nó kẹt kinh khủng mẹ không có container luôn bên mỹ lockdown tè le hàng quá thiếu từ lưa nên bây giờ á bình thường á mình nhập hàng mình cân đối hàng nọ đi đều đều đều, đều. bây giờ á, dịch nó gom là một ngày nó ra một đống bây giờ có thiệt bạn hàng quá nó kẹt từ lưa nó full thiếu trước hụt sau đồ tùm lum tùm la luôn nên đau đầu cái mảng này nữa đau đầu cái mảng sức nữa chỉ còn cái gym thì chị bình thường tôi chỉ lợi hơn tay chỗ mặt bằng phải trả tiền nói được chỗ đó nhưng mà nói chung mặt bằng không phải trả tiền ờ, chị đó không đúng trong kinh tế ông vẫn phải khấu hao vô và vẫn trừ ra để cho xác định lời lỗ thế nào chứ không thế nào đó mặt bằng đã tiền được nhưng mà có một cái rồi nó nhẹ nhàng hơn kia chút đỉnh kia nó áp lực quá chủ nhà đòi tiền tôi không có chủ nhà wow ờ, cũng có đi nhưng mà có những chủ nhà nó không có quyền đòi <laughs> tôi, tôi tôi kiểm soát được chủ nhà bạn nói chung là tôi chơi kèo trên nha tôi kiểm soát được chủ nhà còn thông qua đây thì biết nói gì bây giờ thì cái ngành của mình nó bị ảnh hưởng quá nhiều thì ờ, tôi thì tôi cũng chẳng dám kêu gọi anh hết á nhưng mà chỉ nói là giờ thôi anh em mình gym chịu khó cũng như vượt qua được cái khó khăn này thì cũng ờ, tinh thần tập luyện lại cho đàng hoàng nó duy trì sức khỏe đi chứ giờ biết sao giờ mình có sức khỏe thì làm được nhiều chuyện khác còn ví dụ như người ta buồn bực lo âu quá ta stress nhiều quá không sức khỏe không làm được nhưng mà bức tranh suy thoái nó đã diễn ra bây giờ người ta tiền nó sẽ tiêu xài cho cái dịch này nhiều nhiều rồi thì các bạn sẽ ít tiền đầu tư cho gym lại nhưng mà cho dụ ví dụ giờ mấy ông có tiền mua súp thì mà cũng có tới bbt đóng tiền tập tập thôi cũng được nữa từ từ có tiền mua súp sao vậy nghe mấy bye bạn dạo này bận quá ồ dạy mấy đứa th là academy tôi nói thiệt với bạn luôn á dạy không tính không tính tiết không tính giờ luôn cứ mẹ cắm cổ dậy 8 giờ 7 giờ tối tới đó đó nha thường thường mà dậy 2 giờ bữa nay có um, à, bữa nay học về bí kíp trong ngành bí kíp trong ngành là bí kíp mà gọi là nhạy cảm mà để là làm trong ngành bt đồ để cho mình trở thành professional thì à, có trợ giảng còn dưới đây dưới livestream ủa là ông phải <laughs> quay vlog chút xíu và sẽ thực hành một số kỹ năng mà thực hành kỹ năng ngày hôm nay cũng phải lên clip nữa đó là kỹ năng là gì support kỹ năng đỡ tạ cho mắt OT Wow Bữa nay năm nay bây giờ là Duy là tái hiện là cái hồn mắt OT nè Mắt OT là, là đứa con của Duy đẻ ra Việt Nam mà Ban Đa Phu nhận được Nhưng mà con đó nó bị bỏ rơi Nó bị Linh Body ăn Giờ phải tái hiện lại nó nó mà cái hồn của nó là cái sự có sự có hình hài của những bạn học viên khóa THL Academy 12 đã nói tới THL Academy tôi nói luôn Academy khóa 1 toàn đực không à <laughs> kia Academy khóa 2 nữ cũng hơi bị đông á nha các bạn nên bây giờ nữ cũng nên tôi nói là bạn nữ là nên nha nên lớn như bt tại cái cái mảnh đất của các bạn nó còn rộng chứ mấy thằng nam nó sẽ cạnh tranh nhiều hơn đó bt nữ của phòng game gì có một đứa hai đứa thôi mà full khách luôn không biết nghèo là gì wow. nữ thôi nam nó cạnh tranh nhiều hơn thôi cảm ơn các bạn theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo hay thì mua sếp đi ba like xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài